Ủa hình như hôm nay là hết trung thu đúng không mọi người? Trời ơi hết từ lâu rồi các bạn ơi Trời ơi hết từ lâu rồi mà mình vẫn chưa được đi chơi trung thu nữa bạn ơi Bạn biết lý do vì sao không? Là bởi vì Phong không có tiền tiền lương của phong á là sammy lấy hết rồi phong không có tiền để đi chơi trung thu không có tiền mua bánh trung thu mua lòng đàn buồn ơi là buồn luôn các bạn chính vì vậy cho nên ngày hôm nay nè mình đã mời tất cả thành viên của hero team à không phải có bốn người à đó dạ. là mình là sam nè cai lại sim trời mấy bạn bảo đảm video này được ăn cơm tó ngập mồm luôn á <laughs> ok rồi nha hai cặp đôi luôn tha hồ thả cơm tó luôn ok rồi ăn cơm tó no bụng luôn đây thì ở đây nữa bạn bạn có nhìn thấy gì không để cho bạn xem nè tèn tèn tèn tèn đó đây chính là tiền của hero team nè mọi người ơi tiền in hình hero team này nha đi về xem xe bay vậy vậy trời ơi chim ơi trời cái lỡ đụng của chim à trời ơi simi <laughs> rơi dưới bởi vì cây đo đẩy xuống vậy ạ à. ok rồi bây giờ nè chỗ này nè bạn bạn nhìn nè đây mình có đang có rất nhiều block tiền à, hero team bên dưới đây thì bây giờ á, nhiệm vụ của mình sim và sam và kai đó chính là bọn mình sẽ phải đào cái block này để tìm được tiền sau đó bọn mình sẽ qua bên kia bọn mình có thể mua được nhà nè bọn mình có thể mua được biệt thự luôn bên kia có nguyên căn biệt thự luôn kìa đó bên này thì có cả chỗ uh, bán lúa đồ kiểu nữa bọn mình sẽ cùng cùng nhau kiếm tiền để gọi là đi chơi trung thu nha bạn nha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 bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, đập cái lóc tiền này ra nha để tôi đập trước cho à, đập, đập, đập, đập, đào tiền <laughs> cái gì trời ơi cái gì Ủa? ông đào xong xuống dưới kia ông chơi vậy sao tôi đào khoáng xong rồi <laughs> mọi người không rơi xuống mà tôi rơi ta ủa sao tôi rơi chậm quá vậy trời trời cứu tôi với oh my god à block mọi người ơi ok may quá có lóc để đứng rồi ok đây bây giờ nha nhiệm vụ của mọi người á là phải đào này là chúng ta sẽ được rất là nhiều thứ hay luôn ôi than nè ủa sim ủa sim tiểu hơn hả sim được nhảy cao nè hay vậy ok đào đào đào đào con mẹ hiểu đi chậm, trời đi ra với má ơi không đi được luôn với má ơi ơi mọi người tôi cũng được nhảy cao nè mọi người rượu nè ok ok ui trời ơi tôi được cái quần kim cương để kiếm thêm đồ nè ui cái quần nè cái to nè cái chữ hero tụi mình có 480 tiền rồi nè Ui mình có tiền rồi nè Ui mình được 500 đô nè Ui vậy là năm 500 đô Ôi, có, đô luôn Có đủ để mình coi bên kia mình mình mua nhà không ta Từ từ mình đào thêm đi mọi người biết nữa trời ơi trời Đây đào thêm đi Phong ơi trời ơi càng đào càng nhiêu tiền Đó đây nha ôi mọi người ơi sammy bị tàn hình rồi kìa sammy bị tàn hình rồi kìa ủa sao tôi tàn hình gì vậy sao cây vàng này cái vàng bay không cái vàng bay không bay đó đây đây mọi người bình tĩnh bình tĩnh hiện hình cái gì đây cái gì đây từ từ từ từ từ từ từ sim từ sim bây giờ nè sim đặt block đi qua bên cái căn biệt thự bên kia qua bên đó coi coi mình có mua được biệt thự không Ê, mình qua nó mình mua biệt thự mình quẩy mặt tay luôn ừ mình qua nó mình có biệt thự mình sống rồi mình khỏi cần sống trên một block nữa từ tôi được cái gì đây sao vậy bậy ồ tôi được cung tên nè Trời ơi 700 đô sao mà có tiền nữa tôi đào thêm cho cái Gì vậy? Cái gì Phong? Bắn gì vậy? Là bắn ông, bắn ông chứ làm gì đâu Này hiện cây chơi Chơi chơi kỳ chơi ơi người người người tôi nhiều đồ nha và tôi té là mất hết đồ đó ok ui kim cương nhiều đồ quá ủa gì vậy ai cho tôi hưởng ai cho tôi hưởng đi chậm tôi đi ai cái gì vậy <laughs> cây đó sao đẩy tôi em ơi Trần Trần ra nó sẽ mất tiền mọi người à Ôi Mình bị té cái là mình mất tiền Trời ơi Chết rồi Mất chung luôn Mất tiền chung ấy Ôi oh Chạy rồi rớt tiếp rồi mọi người Đừng cây ơi Trượt chân Tôi trượt chân Ôi mọi người ơi shippy đã đặt được và lóc qua bên căn biệt thự nè Để mình qua bên căn biệt thự xem coi bên đó có gì nha Đi vô xem thử coi Đấy Ui Nguyên một căn biệt thự to đùng luôn Wow ủa gì đây có chủ nhà nè bán kim cương lít vào đây bán dưa hấu lít vào đây ui tôi có kim cương này đây tôi bán kim cương nè tít tít ô hai ngàn đô trời ơi mấy bạn ơi mình được hai ngàn đô nè wow kim cương bán được hai ngàn đô nha ủa khoan từ trong kia có đây nó ngay cái số ừ. hai hai nghìn mươi luôn rồi bạn ơi mọi người mọi người mọi người bên trong này có ăn trộm nè ăn con trộm kìa trời ơi trời ơi trời trong căn thự này có ăn trộm quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh ôi ăn trộm bình thự nào vậy đây nè bên này nè bên này nè sám ơi rồi rồi tôi qua tôi bán kim cương cho tôi có ba cục nè ở cái chừng té ra té là té là <laughs> mất tiền luôn á trời ơi ui căng trọng kìa trời ơi chợt nhận ra vấn đề là ai cũng có giáp hết sao mình nhìn mình mỏng manh quá ta ôi cái gì á sao sao sao mua giáp kim cương vậy ra vậy rồi tôi tôi nhà giàu tôi ngồi tôi đào tôi làm lụng tôi có ăn với mấy người nhé ơi nè sam ơi ờ, sam nhìn phong nè đừng hết giàu nhà đúng là cặp đôi tiền tỷ mà con biết không mới là nhiều tiền nè trời vô giúp ông gọi là tiêu diệt mấy tên trộm á nha bây giờ là ông canh chừng cái nhà một tí nữa tôi kiếm được kim cương tôi quay lại tôi mua tiếp đó ok đi đi mọi người ơi đấy đâu rồi đây đâu rồi đây Ui, biết rồi Phong biết sao không? Biết sao mình không mua được không? Mình chưa đủ tiền Trời ơi, mình mới hai ngàn tiền sao mua cái nhà bự vậy? Mình mua bằng nhà nhỏ thôi Đúng rồi, hai hai ngàn đô đúng, chưa đúng, đủ đúng. đi để mình mua căn biệt thự to vậy đâu Bây giờ nè, mình đào bài lóc để mình đi qua bên kia Ôi, cái chân té nha Đừng có đạp tôi, đừng có đạp tôi Bây giờ nè ai mà bị té cái là đền Là phải đền tội cho Hero Team Bởi vì đã làm mất hết tiền của Hero Team Trời ơi đáng sợ quá à. Mình có kim cương là mình có thể bán để mình mua nhà Đây từ từ mọi người ơi tôi có bốn viên kim cương Tôi qua tôi bán để mua nhà đã Để để để xíu Trời à. ơi giàu vậy Đây có kim cương rồi nè Ủa vậy Ủa sao con heo mà nó lại đẻ ra quả Cái quả trứng gà Ủa gì cây vậy Ủa sao tôi thấy Ơi mọi người hình như tôi mới thấy con heo đẻ ra quả quả trứng gà sao mọi người Trời ơi bị khùng nè Heo sao đẻ trứng được không Nghe bị à. ảo mà không ơi không biết nữa tôi xong mới thấy con heo di chuyển cái nó xuất hiện nguyên quả trứng à không hình như của, của, của con gà phong ơi tôi cũng thấy con bò biết bay rồi phong ơi trời ơi trời ơi gần bảy ngàn tiền rồi mọi người ơi gần 10 luôn ờ. rồi yeah yeah yeah chúng ta sắp có tiền rồi chúng ta gọi là mua biệt thự rồi cố lên mọi người giàu quá ai gì vậy cái ơi no tiền của tôi what the hell bro ra cái luật gọi là ai té ai là ai té và phải đền giờ bạn đền trời ơi ờ, để mình đứng đây mình đào mình đền cho mọi người ui mọi người ơi ở bên kia có cái hòn đảo gì kìa bây giờ mình qua bên đó đi mọi người qua đây qua đây qua đây à. đi thôi đi thôi đi thôi ơi mọi người mọi người đào nãy giờ có được gì không tôi không được gì hết trơn à nè tôi được giống nhòm nè được giống nhòm nè đẹp không đó đi nhòm nè ok ok nhanh nhanh nhanh anh sim ơi mình qua bên kia mình xem thử ủa dạ sao anh bắt màn hình này ê cho sao hỏi có ai su đôi dép <laughs> sao tôi mất đôi dép vậy ai nha dạ. à simmy lấy trộm dép của sam ôi trời ơi thông cảm đi trời ơi kinh tế khó khăn mà bạn đâu để tôi xem, xem coi ở bên này chơi quần nè đâu để để tôi xem coi bên này là gì đây ui có thằng nước nè mọi người ơi thằng nước bên này nè bán than đâu đâu đây. đâu đâu u chỗ này mình bán than được mọi người ơi lít vô lít vô u yeah mình có than nè để mình bán lít lít lít lít ui à, em bọn mình lên lại được 3.000 đô rồi nè Hợp lý hợp lý cái gì đây chỗ này bán gì đây vậy? Ủa sao lên ba 000 đô hay vậy Mua nông trại hả Hồi nãy mình không mất tiền là giờ mình 10.000 đô phải không à, <laughs> thì à, mình xin lỗi được chưa ui mọi người mọi người nhìn nè ở chỗ này hình như là một cái ruộng lúa ui mà hình như chỗ này mình mua được cái đảo này luôn hay sao mọi người bên này nè bên này nè đây bán đảo mua nông trại với giá là ba ngàn đô ok mua luôn mua luôn từ từ hình như là bên đây mình mua được nè từ đâu rồi cái hàng nước hồi nãy á mình mua qua cái hàng nước hay sao á từ từ nước đâu ra ai đây nước đây à iphone ờm nó đang chào mình đó bạn nhưng mà chắc là mấy bạn sẽ không thấy được cái chữ hiện lên đâu giờ mình sẽ đọc cho bạn nha đây nó đang chào mình nè bây giờ là mình sẽ muốn mua nhà nè bạn có muốn mua nhà vô tôi muốn mua nó hết ba ngàn đô thanh toán click vào đây kết thúc yeah bạn không đủ tiền ủa gì kỳ vậy ủa gì kỳ vậy từ từ nó bán nhà bao nhiêu muốn mua nó ui ba mươi ngàn đô anh em ơi không đủ rồi trời ơi anh trời ruộng ruộng lúa này cho tôi còn không thèm mày Ơi nhưng mà cái ruộng lúa này chúng ta mua sống chúng ta có thể trồng được rất là nhiều lúa Chúng ta kiếm thêm tiền á Trời bây giờ chúng ta phải tranh thủ đào thêm Đào thêm kiếm thêm tiền anh em ơi Khổ quá Qua đây mọi người qua đây qua đây Trời đào đào tiếp đào tiếp lấy tiền mọi người ơi Đào đào đào gọi là 10 ra 10 ngàn đô tôi đi mua cái nhà cao lầu giữa hơn cái trời ơi, ơi ừ. có ai có than hay là sắt hay gì không đưa ai tôi đem tôi bán tôi lấy tiền tôi mua rồi đây mình có than nè đây đây đây mình có than nè ui phong ơi Trời bây giờ mình mới đây là trong người mình có 17 viên kim cương luôn bạn ơi. Ủa, hợp lý hợp lý đây đây ôi còn ai còn gì không hết rồi hết hả rồi rồi mọi người cẩn thận nha cái chân té là mất tiền nữa nha đứng yên mình đứng yên mình đứng yên đi mình đứng yên đi nó ai nhúc nhích nó làm cuốn nha ok ok đây đây để tôi qua bên đây à tôi qua bên đây ở cái gì ai nhúc nhích làm làm cuốn trong khi tôi đang di chuyển á bà bạn chữa tôi được cuốn sợ rớt sợ rớt sợ rớt ok rồi bây giờ mình qua đây nè mình sẽ bán kim cương à ok ui mười ngàn mười hai ngàn mười bốn ngàn đô hợp lý hợp lý từ từ ui cái này mình có thể mua nhà đó các bạn tôi có thể giúp cho bạn nhận nhiệm vụ nè click vào đây cái gì đây nhà tôi đang bị trộm bạn có thể giúp tôi được không út được hả ô ôi ơi mọi người mọi người hình như nó đang yêu cầu dạ? mình là vô trong kia gọi là đuổi mấy tên mấy tên trộm ra ngoài nhà giúp cho nó nó sẽ cho mình tiền hay sao mọi người qua đây qua đây qua đây ủa Ôi, được á được á được á đi đi đi đi đi mọi người ơi, qua đây qua đây qua cảnh sát luôn hả à, đừng có té ra đừng có té ra nè nè đừng có té nha bây giờ ai mà té một cái là mất hết tiền đó mấy bà ơi trời ơi ờ, trời mười bốn ngàn mười bốn ngàn đô nha qua đây qua đây mười bốn ngàn đô lận chứ phải mười bốn ngàn đâu nha mười bốn ngàn đô là là mười năm làm dạ. youtube của tôi luôn á mười năm làm dạ mới mới được á Ê cái đạo còn đúc là 10 nghìn đô á ba Trời Ôi. thần ơi Ôi ăn chảo nào quýnh quýnh mọi người quýnh mọi người Ủa mình quýnh nào mọi người Ủa mà sao đông như vậy Đen xì Đen xì mày đen xì Bây giờ mình chỉ cần tiêu diệt được 10 tên chạm là bọn mình sẽ có tiền đó cố mọi người Ok hai tên ờ. Ok Ui ui sao nhiều quá vậy Trời ơi tụi nó vô đây tôi làm bạch tiên tới trộm mọi người ơi Thực ra là bây giờ mình mới để ý là mấy thằng chậm này nhìn mặt nó giống mấy thằng khỉ quá mọi người Ừ à, ngoài sân hình như ở ở ngoài sân bóng vẫn còn mọi người tiêu gì trong nhà tôi ra sân bóng cho nó hóa trang cái xấu xấu để lên hình cho đỡ xấu hiểu không ôi bắt lên màn hình thôi mọi người ơi tôi nghĩ mọi người đây bụi tôi chứ đông quá tôi kêu mọi người trong nhà nhưng mà đông quá <laughs> trời ơi nó rủ nó rủ dòng hò nó đi cướp cái gì nhiều vậy đóng vậy cái gì mà ơi ơi bình thường tôi thấy mấy tên trộm là đi có một người mà tên trộm này đi đến tận gọi là ờ. một đám luôn <laughs> cái này là rượu nguyên cái trường đi cướp chứ là ôi bên này nè mọi người phụ phụ phụ nha. lên nhanh lên nghe xin banh đi luôn ý nè Nguyên một banh luôn nè trời ơi ra cướp ra banh nè Hey hey. cố lên yes mười người nè đủ rồi nè tôi kìa nó bắt nạt tôi kìa mày mày dám bắt nạt sammy hả ok bên này bên này bên đâu bên này bên này nhanh này. yeah yeah yeah ôi đông quá đông quá mọi người ơi Hello mọi người, bây giờ tôi mới tới nơi bởi vì tôi đói quá, tôi không đi nhanh được. Trời ơi, người ta tới xong rồi. Ai sao nơi. không nói tôi tôi có quá trời đồ ăn đây tôi nằm lại. À, Ê, trên, trên trên trên trên trên. Nè. Nè cay cho quả trứng gà luộc ăn chơi, nè. Rồi rồi rồi, bây giờ bọn mình bọn mình xong nhiệm vụ nè, bây giờ bọn mình ra ngoài tìm cái thằng chủ nhà đi, nhiều khi nó cho mình nguyên căn nhà luôn á mọi người. <laughs> đã đã đã đã. Đây tôi ra tôi xem dạ. thử coi. Đây anh chủ nhà nè, anh chủ nhà nè. Anh chủ nhà dạ, ơi, bọn em đã đuổi xong mấy tên trộm ra rồi. Từ Ồ, cảm ơn bạn đã giúp tôi Ủa, Ủa rồi anh chủ rồi Ủa? Trời ơi, anh trốn rồi Trời... Ủa? Anh chủ Rõ ràng là anh nói rằng là em giúp anh, anh sẽ cho em tiền Mà sao tiền em bấm vô người anh ơi. mất rồi Sao ông tin người vậy, lần sau ai nói gì đừng có làm nha Trời tin người quá Gì kỳ vậy ta, gì kỳ vậy ta Ủa, trời ơi bạn ơi, mình bị lừa Bạn ơi, game mà cũng lừa mình nữa Trời ơi là trời, đau khổ quá à thôi chúng ta quay về tiếp tục đào lúa kiếm tiền nào cây thật sự Trời từ ơi à mình mình có sắt hình như là sắt vẫn vẫn vẫn bán được hay sao nhưng mà bán bên khác ok thôi bây giờ bọn mình sẽ tập trung đào tiền nữa bọn mình bán bọn mình mua mấy hòn đảo khác nha các bạn nha đào đi mọi người đào đi mọi người cố gắng lên đây cũng khá là nhiều tiền rồi ba mươi sáu ngàn đô rồi cũng khá là nhiều thôi chắc chắc là đủ rồi đó để tôi qua tôi mua cái cái, Trời cái, cái, cái dư rồi chứ sao giờ nè okay. cẩn thận nha ơ à, nhưng mà không biết mình mua cái ruộng rồi mình có được cái gì không hay là mình mua mình chân thôi chạy Trời ơi mua cái ruộng để làm ruộng chứ mua okay. cái ruộng để làm mặt tay Mua đó nhà ơi, nè Tôi gì? muốn mua nhà Vâng tôi mua nó thanh toán Ok lít vào đây kết thúc Bạn đã Trời mua thân. nhà thành công Wow Hay yeah. quá dạ. rồi rồi Ủa cái có rơi đại gì không vậy Ủa cái sổ đỏ nè Lắc cái sổ đỏ có sổ đỏ luôn hả bạn ơi Trời Tên ai vậy sổ đỏ nhà nước từ từ để mình xem coi ui ký tên nước nè sửa sổ chứng nhận nào hợp lý ok vậy là mình có hòn đảo này rồi hòn đảo này của tôi nha mọi người ủa mà sao cái nhà nó xấu quá vậy ủa phong ơi tự nhiên nó mất nhà xong cái nó chui xuống đất nó nằm rồi phong ơi núp nè đâu nó mất nhà rồi vậy nó ở dưới này không ơi tội ghê á nó mất nhà cho nên giờ chui xuống đất ở bạn ơi nước ơi nước ơi nhưng mà nhưng mà cái nhà này xấu quá à. tôi thì tôi thấy cái nhà này xấu quá rồi mình nghĩ tôi tôi nghĩ là chúng ta ơi mà khoan từ hình như nó có nhiều phòng á bên này một phòng rồi bên kia một phòng nè trời ơi tôi tin bỏ ra ba chục ngàn đô la mua cái nhà <laughs> như cái chợ vậy ba mươi ngàn đô la để mua cái nhà xấu quá vậy hả trời, ủa mà biết sao tôi phát hiện ra trong cái nhà nó không có toilet chết rồi đi ra buổi chuối làm rồi trời ơi đi toilet không sao không sao sao bây giờ nè ở chỗ này là mình mình mua cái nhà Ủa, ai ai ai xây trần nước cái nhà <laughs> thôi được rồi bây giờ nha bọn mình đã đến được cái mức đầu tiên là mua được cái ruộng rồi nè là bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục là bọn mình sẽ cố gắng kiếm tiền để mua được căn biệt thự bên kia rồi cố lên mọi người cố lên tiếp tục đào nào đào đào đào đào đào ôi khoan từ hình như nãy tôi thấy là cái này à, mình đào bằng cái kéo nó nhanh hơn hay sao đào tôi thử coi ờ à, tôi đào với ông cho trời ui nhanh hơn nè nhanh hơn nè được được đây đây mọi người lại đây tôi chế cho mọi người một cái kéo nè à tha hồ mà đeo à. ủa cái này là gì đây ủa này là gì đây ui ôi ôi cái gì vậy sao đây ôi may quá cái này xem nó bay màu cái này là cái búa của tho mọi người ơi khi mà chúng ta quên nó chúng có thể bay được coi tôi nè ôi ui trời ơi rồi sao gì ông, cái gì không có tiền luôn tôi đã bảo rồi là tôi sao Em không báo á, Tôi không biết gì hết trơn á Ok thôi mình đào lại từ đầu đi mọi người Thôi thôi tôi ra nhà núp tôi sống một mình nó chứ chắc mệt quá à. Thôi em đi ra với núp ở Núp ơi tôi, tôi thích dạ, cậu Trời ơi ơi kìa cây Kêu núp ơi tôi tôi tôi thích cậu kìa cây Giờ làm gì cây Ê Em dám thích đó mà Còn cây thì sẽ ở lại đây thích phòng. <laughs> Dạ, gì vậy? Ôi Ủa trong phim là cây phải đuổi theo Jin chứ thôi tôi nhảy xuống dưới luôn đào đi mọi người đào đi trời ơi mọi người này lười biến quá chúng ta phải cố gắng để mua được cái nhà biệt thự ở bên kia ok khoan từ bây giờ mình qua bên đó mình xem cái căn biệt thự đó nhiêu tiền nha nhưng mà từ có ai có lóc không đây tôi có nè tôi có lóc nè đặt lóc lên đó đi đây tôi có lóc nè xong rồi đó có một lóc sao qua sim sim sim đặt đi sim Trời ơi sao để con gái chân yếu tình đừng đặt vậy Ờ à, tại vì là bây giờ tôi full đồ rồi thôi full đồ luôn rồi giờ đâu có còn nữa à, sim sim sim đặt lóc vào đó nha tôi tôi đạo tiếp đây trời ờ, ơi okay. ủa trước mặt chúng ta là một Ôi, anh nơi mà anh nhiều đồ quá á. mình sẽ vứt đi hết ui rồi xong tôi lỡ vứt cái sổ đỏ luôn rồi rồi xong trời xong <laughs> cô tôi không biết trời ơi rồi xong rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, không sao, Cai đã xây một cái ngôi nhà, Cai đã xây cái ngôi nhà gỗ gần nấp rồi Núp đâu có giành lại đâu, yên tâm ừ. còn sống mà mọi người, đôi đôi khi chúng ta phải ngu một vài lần, hiểu không? Đó Ê không ơi Mình mới tìm ra cái trò này hay lắm là đây, cái cây búa đo này nè Bạn có thể đánh được uh, cái ông dân làng đằng đây nè không? Đâu? Đây, nhìn mình nè, <laughs> đây, chị em xích ra, đây One, two, three Wow Cái gì ác vậy? Gì ghê vậy? Cái cái búa này ném được hả? cái à! ơi quá trời ơi cái gì vậy Trời, trời ơi Tôi ném thử cay cay té luôn cái búa Ui cái búa này mình ném xa được cay ơi Cay cay cay coi coi coi coi không nè coi không nè Ui Đó Ui Cái mình té nữa rồi em nội này đúng chạy trâu luôn á trời Hết sạch tiền rồi từ nãy giờ báo quá báo trời ơi Rồi rồi bây giờ bây giờ tiếp tiếp nè tiếp nè tiếp nè Bây giờ có ai có tiền gì không chúng ta mua thử cái đảo rồi nó Mình có hai cục vàng nè bạn Mình có hai cục vàng nè Ôi trời ơi Một cục kim cương bây giờ mình đứng đây mình bọn mình đào đi đào khi nào có tiền thì thôi Eight hours later trời ơi mọi người ơi tôi đào đến nổi mà cái kéo tôi hỏng mất tiêu rồi cái này cái gì đây ui ống nhôm hợp lý rồi từ để mình qua mình mua thử cái con hòn đảo bên kia coi được cái gì nha đây qua nè mình đang có 13 000 đô hồi nãy sim kêu cái đảo này được nhiêu sim năm nghìn à rẻ quá đúng không vâng tôi sẽ mua à. nó thanh toán mua luôn cái đảo ui sổ đỏ cái đảo nè em không ơi em biết tiếp theo mình nên làm gì không bây giờ mình mua cái đảo này rồi đúng không đứng à. ra sao đứng ra sao ơi đứng ra bây giờ ờ, chúng ta hãy làm việc này nè Ôi, cái gì vậy cây trời ơi cây em hả đẩy chủ nhà ơi ờ, ôi ông xuất hiện lại nè từ ông xuất hiện lại à ủa rồi dạ, rồi ngay từ bây giờ mình mua cái hòn đảo này thì mình được cái gì mọi người ờ vấn đề là được cái đạo đó phải không à cái đạo này mới đi mình mình mở cái cơ sở đi toilet á mày mở cái nhà nhưng mình mọi người mọi người Ủa sao Khang Từ hình như tôi mới thấy tôi hiện ra kim cương mà sao biến mất rồi Ủa tôi mới vừa thấy là tôi mua cái hòn đảo tôi được kim cương nè Ủa kỳ vậy Nghèo chập nghèo chập eo giác em à, không sao không sao ờ cái đảo đẹp nè qua đây đảo chơi nè đảo nào đảo này nè này bên này bên này bên này bên này ồ ok ok đi qua có hòn đảo bên này có có gì nè qua xem thử coi vâng. đây Ông nào mà làm gì tôi nha tôi ngồi cho mấy người bay lên trời luôn á vậy cho nhanh trời đó qua quá nhanh luôn ok rồi đảo này đẹp nè nghe mộng quá vậy quá chơi lúa rồi kiểu luôn từ ông này ông bán gì đây để mình vô mình xem dạ, coi tôi ơi cái đảo đảo này 40.000 đô Ok hay quá 40.000 đô bây giờ bán cà rốt nè Với là bán lúa khoai tây Ui mình bán được nè mọi người Bán bán bán bán, bán cà rốt nữa khoai tây ôi nhưng mà mình đâu có cà rốt khoai tây ủa khoan từ mọi người ơi hình như ở ngoài đây mấy ông trồng nhiều đúng không đau đau đau đau đâu trời ờ. ơi ăn cắp đồ mấy ông xuống bán của mấy ông đúng rồi mình lấy đồ của mấy ông xuống bán lại cho mấy ông hợp lý quá làm gì nữa không biết đâu mọi người mấy ông đâu nhìn đâu mọi người khổ quá ôi bán cũng được trăm đô nha cũng hơi bị nhiều quá nha hợp lý dạ. trời ơi mình bán hết đống này là mình sẽ có đủ tiền để mình gọi là mua luôn cái cái căn biệt thự bên kia luôn á ồ ok ăn cắp đồ tủ xì để bán đây mình thấy là cái chỗ này nó khá là chill mà mình thấy nó khá là thư giãn đó mình thích cái chỗ này hơn á mọi người mọi người mọi người hình như có mỗi mình tôi bán được mọi người đào được khoai tây mọi người đưa cho tôi tôi bán cho à, có lúa à. bán không được chỉ có khoai tây với là cà rốt thôi nè đúng để rồi. tôi qua bên này tôi coi căn biệt thự bên kia cái ông kia ông bắt mình đuổi chậm xong cái ổng rồi là ổng không cho mình gọi là cái gì hết trơn ông xù luôn xù luôn bán, bán, bán vàng nè với lại bán lúa ê có bán lúa bên này nè mọi người ừ. đâu vậy bên này nè bên này nè tôi đưa ừ. đồ cho ông nè tôi tôi muốn mua cái nhà này 25 ngàn đô Ui trời vậy là 10 ngàn đô nữa tụi à. mình có 10 ngàn đô nữa bọn mình mua được cái nhà nè Hợp lý hợp lý Ôi ôi ôi ôi à, Đưa đồ ra đưa đồ nè đưa đồ nè nè nè nè tôi đưa tôi Đây tôi à, bán nè Yeah Quá nhiều luôn Có vàng không có vàng không có bán vàng không tôi đưa vàng cho Thôi không cần đâu, không cần đâu, mình bán mấy cái củ cà rốt ờ, lại là khoai tây này thôi là mình đủ tiền rồi. Ok, trời đủ tiền rồi Giàu quá mấy bạn ơi, hả vậy? Ủa? Ủa, Ủa? Ủa? Ủa? 27 ngàn đâu hình như đâu đủ okay, đâu bán tiếp. cái này bốn mươi là cái này bốn mươi là cái này bốn mươi là gì xem mua nhà bên kia kìa cái nhà đẹp à, mua đây làm chi à, ok, okay, bán okay. bán bán bán nè ờ nhà này đấu gì đâu ngồi bán chứ cây kiểu thôi bây giờ qua biệt thự sống cho sang mọi người Ê, tôi bán được 40 ngàn đô nè mọi người 40 ngàn đô mình mua cái nhà bên kia kịp ừ, kịp ông ta đủ không ta đủ hoặc là mình mua to có nhà nào to nhà này ông nhà này tụi mình lăn xả không đủ ông ơi mua cái nhà nào bự bự là bự luôn bự như cái trường học của tôi á tôi mới có chịu cái căn biệt thự ở bên kia cái ông kia ông bán đắt quá à, gì ta ổng ấy đầu xe hơi rồi Ôi, trời ơi bây giờ bà bạn ơi bà cô đẩy tụi mình nữa tụi mình đã có gần cả hai mấy nghìn đô như đấy mà tính hai mươi lăm ngàn đô 25 ngàn đô để mua được cái nhà này thôi không sao Sam yên tâm đi để Phong cố gắng bán cái đống cà rốt này đủ 25 ngàn đô mua nhà cho Sam ghê luôn á trời ơi Em mà nhà bên này nhà cái ông mà chạy chạy này bao nhiêu tiền vậy cho tôi biết á tôi để, để tôi xíu tôi không cái nhà bên kia là cái ông kia ông trốn mất tiêu mình không mua được trời ơi trốn rồi à, tạm yên tâm yên tâm 25 ngàn đô ờ. nhanh mà Đây để Phong bán cho Đó lít lít lít lít lít lít vô Nhanh vậy 6 ngàn rồi nè 7 ngàn Ủa, rồi nè nhanh vậy 8 Ủa, ngàn bán 9 ngàn 10 ngàn wow. Nhanh quá Phong ơi quá là nhanh Làm luôn Làm cái này cũng nhanh ha Vua tốc độ 25 ngàn đô Ôi mà khoan từ Bán có một củ khoai tây thôi mà 100 đô luôn hơi hơi, hơi bị đắt luôn nha Trời, gì vậy khoai tây khoai tây dắt vàng nó không khoai tây cục khoai tây màu vàng không nó khoai tây dắt vàng đó mà mình ăn cắt rồi ổng xong mình bán cho ổng mới ghê chứ <laughs> mình lấy khoai tây của ổng xong mình bán lại cho ổng mà ổng vẫn đồng ý ghê thiệt ok ông ông này nghi thơ quá à, cái lỗ nằm lại lấy lỗ dạ, lại yeah, yeah, yeah. đó rồi ok 25 mươi lăm ngàn đô đi qua nè nha nè nha ông mà rớt xuống nhà tôi tôi thoát game luôn tin không tâm, tôi không rớt, rớt nha. đây tôi biểu diễn Ê, tính ra là bạn cầm tròn 25 ngàn đô luôn nó tròn luôn đúng rồi tròn chỉnh luôn nha đừng làm nó rớt luôn. đừng cho nó tròn số không nha ok mua nè tôi muốn mua rồi cho xin cái nhà đi chơi ơi thanh toán kết thúc mua thành công nè vô xem xin mới ờ, vô xem nhà mới vậy em xem vô vô vô cái nhà này cái nhà này có nguyên cái tivi to đùng luôn nè mọi người hình như mình ngồi được lên xem wow tivi to đùng nè đi lên xem hoạt hình nè tivi có tivi bếp nè bếp nè rồi còn này là gì rồi toilet đâu từ từ quan trọng có toilet nè không ơi đi ở nhà này không có toilet rồi <gasps> lừa nữa lừa nữa rồi có tầng có tầng có tầng từ từ để cho tầng sẽ thử coi à tầng cái này là cái giường ngủ thôi à, chứ cũng không có toilet luôn rồi xong không ta mình tới cái nhà nước mình đến cái nhà ba chục à, ba <laughs> ba chục bây giờ hay này đi ở bên nhà nước á thì có ba ngôi nhà còn ở bên đây thì chỉ có một phòng ngủ thôi cho nên cái phòng này à, quyết định là nhường cho phong còn ba nhà kia phong nhường mọi người á ông ta đứng có cái sổ đỏ không ông có cái sổ đỏ không không nói chuyện ok gì vậy? mọi người ơi thì ngày hôm nay nè mình với lại simmy và kairon và sammy bọn mình đã cùng nhau kiếm tiền hero bọn mình đã mua được rất là nhiều nhà à, thật ra có đúng cái nhà thôi nhưng mà trải qua rất là nhiều khó khăn bọn mình cũng có được nhà rồi mấy bạn thấy đó chúng ta thường nói rằng là có công mài sắt có ngày nên kim chính vậy cho nên những bạn nào mà gọi là cố gắng thì chắc chắn các bạn sẽ gặp được sự thành công bởi vậy cho nên các bạn hãy cố gắng học thật là giỏi để mai này kiếm tiền phụ giúp ba mẹ nha đó ờ, đừng như cây đo suốt ngày chơi game nha bạn đó ờ. ôi gì vậy <laughs> còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha tôi biết ông chuẩn bị làm gì rồi cây đo nè à, bạn không bạn không đoán trước được những gì mình sắp làm đâu